đâm vô trà qua luôn đi hàng hàng cũng cũng cũng được á em kẹp kẹp cái túi chứ đi anh nó không cầm tao xong xếp lại kẹp vô vô vô cái cái cái quai quần đó im ra vậy đó đi mẹ rồi thấy rồi đi câu có bao giờ anh để trong má à. xảy rồi chưa chưa trời ơi, chà đâu phải chà đâu nó quấn vô cái cái rễ nước mà Ừ. chưa hết rễ này đến rễ khác Ồ, ừ, nó cũng vòng vòng ở đây mà Ugh. Ừ. à, quấn mấy vòng luôn á chưa chưa quấn mấy vòng luôn mà đồ quấn nữa quấn dữ vậy chà đâu mà quấn nhiều vậy dưới này nó dưới này hết sức rồi Huh? Ồ, ăn nguyên con lươn rồi sao mà sống, sao mà sảy Ah 아씨 à, nó không nó nó ăn nó dính với bùn thành ra nó không hạ mỏ khó lấy khó kẹp lắm rồi con này có tầm 4 kg hơn 4 kg tát đã ha chim chim chim sâu quá vị này tầm 4 kg anh giỡn hoài 5 <laughs> kg mấy á tính sao à, cầm cần lên trước đi bung, bung bung cò đi chụp hình xong thả thả chứ ừ. em mình nói anh thả luôn á chụp hình xong nó thả bắt chi không bao giờ nãy em định nói anh thả luôn á ăn uống gì nữa đâu tay em lên hả tay em lên khoan cho nó khô tay ừ. hai một con này 5 kg chứ 5 kg mày Ê, khoan khoan khoan khoan mất 6 kg á gì 6 kg hơn á ừ, 6 kg hơn hơi ốm ăn mùi lạ thấy không chả bớt ghê lấy cá của em không